Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chị sẽ cùng chữa cái đề thi thử mà hôm vừa rồi Buổi tối hôm Chủ nhật các bạn đã làm đúng không ạ? À, đây cũng là một trong những cái đề mà chúng mình cần phải lưu tâm và rất là đáng chú ý đấy Thế nên chị hy vọng là nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha Được không ạ? Trước tiên cùng đợi mọi người một chút xíu, được không nào? Xin chào Huyền Thảo, xin chào uh, xin chào các bạn, rất là nhiều bạn đã lên rồi Và bởi vì nhiều bạn quá nên bây giờ chị không biết là nên chào ai trước Ok, xin chào Hồng Ngát nhé, xin chào em Xin chào các bạn Xin chào Mỹ Lệ, xin chào em Ok, gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay nào Gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay nào Xin chào Thảo Ngân Ok, xin chào, xin chào các em Xin chào Trang Dương, xin chào Minh Kha đã có khoảng ờ, hơn 100 bạn đang xem phần phát trực tiếp ở trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị rồi Thật ra thì ấy, cái việc luyện tập đề của chúng mình cũng là một trong những cái bước cực kỳ quan trọng để chúng mình có thể tự tin bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đấy. Thế nên là các bạn đừng bao giờ bỏ lỡ những cái buổi chúng mình chữa đề cùng với nhau như thế này nhá. Đồng ý không? Ok, xin chào các bạn. <laughs> xin chào các em. Rồi, xin chào. Chúng mình sẽ cùng đợi khoảng tầm 150 à, bạn Chúng mình sẽ bắt đầu nhá Chị có thấy em nhá Thùy Linh <laughs> Rồi chị có thấy em nhá Chị có thấy em không <laughs> Chị có thấy, có thấy, có thấy Nào chúng mình cùng nhìn qua đề một xíu với chị đi Rồi xin chào Khánh Linh Xin chào Hồng Hồng Rồi, nào, xin chào Nhật Hạ, xin chào em, xin chào các bạn Tắt bạn bè của mình vào đây nhá Biết đâu là cái gì ạ? À? Thế à, các bạn bắt đầu học chuyển sang học online rồi đúng không? Các em bắt đầu chuyển sang học online rồi đúng không? Ừ, ok, đồng ý Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng ờ, với nhau bắt đầu luôn phần chữa bài ngày hôm nay thôi Được không ạ? À, hôm vừa rồi thì ở đây có lẽ là cũng đã có rất là nhiều bạn tham dự vào cái kỳ thi thử mà học văn chị Hiên đã tổ chức Thế và các bạn trong cái thời điểm đấy thì bản thân các bạn cũng đang rất là mong mỏi là chúng mình sẽ cùng xem là cái đáp án như thế nào. Được không ạ? À? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Cấu trúc đề thi của chúng mình vẫn bao gồm hai phần. Phần 1 là phần đọc hiểu và phần 2 là phần viết văn, phần làm văn. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần đọc hiểu trước. Đọc hiểu ở trong này, chúng mình có một cái trích đoạn ở trong một bài thơ mang tên là Niềm tin chiến thắng của cô giáo Nguyễn Thùy Dương. Được không ạ? Bây giờ chúng mình sẽ cùng xem nhé. Đây như thế này các bạn ơi. Đất nước mình trải qua những ngày gian khó, chống corona như chống giặc xâm lăng, cả dân tộc đồng lòng đoàn kết, cùng chung tay trên dưới một lòng – các bác sĩ vươn vượt muôn ngàn, vượt muôn vàn gian khổ vì cuộc sống bình yên trên đất nước này, dẫu hy sinh vẫn một lòng vì người bệnh, cả nước đồng tâm tay nắm chặt tay. Ta sẽ chiến thắng như đã từng chiến thắng, không có kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi, cùng nắm tay và cùng nhịp bước đi, Tổ quốc sẽ vượt qua thử thách gian nguy được không ạ? Chúng mình có 3 đoạn thơ. À các bạn vẫn còn nhớ thì cái đề minh họa đợt vừa rồi của chúng mình cũng là ra vào một cái trích đoạn thơ đúng không ạ? Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem những cái câu hỏi xoay quanh đoạn thơ ở trong đề này là gì các bạn nhé. Có thể thấy rằng là bài thơ này đề cập đến một cái vấn đề ở thời điểm hiện tại vẫn đang là một cái vấn đề nóng bỏng có nghĩa là hiện tại bây giờ dịch Covid đang gây ra rất là nhiều khó khăn cho cả Việt Nam, các quốc gia khác trên thế giới. Và cũng chính vì điều đấy mà bây giờ thì các bạn của chị đang phải chuyển sang hình thức học online đúng không? Chị chỉ hy vọng rằng là ở thời điểm này các bạn hãy ở nguyên tại nhà mình nhá. Được không ạ? À? Các bạn hãy ở nguyên tại nhà mình nhá có thể góp một cái phần nhỏ của mình vào việc chống dịch bằng cách là ở nhà và chăm chỉ học bài, chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Đây là bốn cái câu hỏi nhỏ. Đây là bốn cái câu hỏi nhỏ này. Câu hỏi đầu tiên. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. Đã gọi là chính rồi. Phải không ạ? Thì chắc chắn là sẽ chỉ có một thôi. Và chúng mình cũng thấy là gì nhở? Phương thức biểu đạt chính ở trong đoạn trích này chính xác đó là biểu cảm nhá. Đó là biểu cảm. Đồng ý chưa nào? Thì thật ra nếu như mà đề bài ở trong phần đọc hiểu mà hỏi về thơ ấy Thường người ta sẽ hỏi một là về thể thơ Hai là hỏi về phương thức biểu đạt Đấy, ba là hỏi về phong cách ngôn ngữ Thì chị cũng nói luôn như vậy để các bạn chuẩn bị tinh thần Ôn tập lại những cái phần kiến thức đó Đồng ý chưa nào? Những bạn nào trả lời đúng câu hỏi này một cách ngắn gọn và đầy đủ như vậy Các em sẽ có 0,5 điểm nhá rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo. Đây là câu hỏi ở dạng thông hiểu rồi, tức là không còn ở cái dạng nhận biết nữa, mà đây là dạng câu hỏi mà bản thân chúng ta cần phải dựa vào văn bản để chúng ta tìm ra câu trả lời. Hay nói cách khác là gì nhở? Hay nói cách khác là chúng mình sẽ tìm ngữ liệu ở trong văn bản nhá. Bởi vì trong câu hỏi này có một cái cụm từ là trong đoạn trích mà. Đúng không ạ? Hoặc là sẽ có trong đoạn trích Hoặc là sẽ có cái kiểu là theo tác giả Đấy, thì nếu như có những cái từ khóa này Thì các bạn cũng sẽ lưu ý giúp cho chị là Chúng mình sẽ phải đi tìm ngữ liệu ở trong văn bản nha Hình ảnh nhân dân ta được miêu tả như thế nào giữa đại dịch Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là phải đi tìm hình ảnh nhân dân được miêu tả trong đại dịch Đồng ý không? Thì nhìn vào trong này các bạn sẽ thấy đây là một cái câu hỏi tiếp tục là cho chúng mình điểm. Phải không ạ? Chúng ta sẽ có này, cái thứ nhất đó là cả dân tộc đồng lòng đoàn kết cùng chung tay trên dưới một lòng và cả nước gì nhở? À cùng nắm tay và cùng nhịp bước Cả nước đồng tâm tay nắm chặt tay Ok chưa ạ? Một trong số những cái sai lầm của các bạn thường gặp đó chính là các em sẽ chỉ tìm ngữ liệu đến cái chỗ mà có từ khóa, ví dụ hình ảnh nhân dân. Các bạn chỉ tìm đến cái đó thôi Nhưng mà các bạn lại không đọc toàn bộ văn bản Nhưng mà thật ra là ở phía dưới của văn bản đó vẫn còn Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ hết sức lưu ý đối với cái dạng câu hỏi là hỏi tìm ngữ liệu trong văn bản ấy thì các em phải chú ý để đọc lại toàn bộ văn bản giúp cho chị nhá. Đồng ý không ạ? Đây là một trong những cái lời khuyên mà chị dành cho các bạn nhá Lưu ý, lưu ý giúp chị Đúng rồi, chị đang bị ốm <laughs> Các bạn nghe giọng chị kiểu như là kiểu đang bị nghẹt mũi đúng không? Chuẩn chuẩn luôn đấy, đúng, chính xác Là chị đang bị ốm nhưng mà bởi vì là cũng đã hứa với các em rồi là muốn chữa đề cho các bạn sớm nhất thế nên là ngày hôm nay vượt qua tất cả những cái gọi là uh, khó khăn mệt mỏi chị vẫn có mặt ở đây để đồng hành cùng với các bạn nên rất hy vọng rằng các bạn có thể ủng hộ chị bằng cách là giúp chị chia sẻ được không ạ? À? Giúp chị chia sẻ cái phần phát trực tiếp này để phần phát trực tiếp này sẽ lan tỏa đến được nhiều bạn 2K3, 2K4 hơn nhá. Đồng ý không? <laughs> Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm đến chị. Có file đề đấy, nếu như em cần thì em có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để xin file đề nha. Được chưa nào? Rồi, cuối tuần này chúng mình sẽ có bảng xếp hạng thôi Và bạn nào mà đạt được ngôi vị thủ khoa Tức là có số điểm cao nhất ý Thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được một phần quà siêu to khổng lồ Và siêu đặc biệt từ team học văn chị Hiên được không ạ? À? Chị rất là hy vọng là các em sẽ cảm thấy mình đã có thêm một cái trải nghiệm tuyệt vời khi tham dự cái kỳ thi thử cùng với team chị Hiên này. Đồng ý không? Rồi nào, câu số 3 của chúng mình này. Anh chị có suy nghĩ như thế nào về hình ảnh các bác sĩ qua câu thơ? Dẫu hy sinh vẫn một lòng vì người bệnh Các bạn ơi, đây là cái câu hỏi ở dạng tư duy về ngữ liệu trong văn bản Đúng không? tư duy về ngữ liệu trong văn bản. Đồng ý không ạ? Đây là dạng câu hỏi về tư duy về ngữ liệu trong văn bản. Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị. Đó chính là gì nhở? À, đó chính là chúng mình sẽ thấy này. Bởi vì câu hỏi này là câu hỏi anh chị có suy nghĩ. Thế thì đương nhiên là đấy là phải là là gì nhở? À, phải là thuộc về cái tư duy của các em, phải thuộc về cái suy nghĩ của các em chứ. Hiểu chị chưa? nhá. Thế thì ở đây chúng mình có thể thấy rằng là cái thứ nhất cái câu thơ dẫu hy sinh vẫn một lòng vì người bệnh chúng ta thấy được đó là sự tận tụy đó là sự tận tụy hết lòng vì người bệnh hết lòng vì người bệnh không ngại khó khăn gian khó của những y bác sĩ trong đại dịch không ngại khó khăn gian khó được không ạ không ngại khó khăn của các bác sĩ của các bác sĩ trong dịch bệnh được không nào trong đại dịch ok chưa nào đây là ý số 1 có nghĩa là khi mà chúng mình nhìn vào cái câu thơ này là chúng mình sẽ suy ra được luôn cái ý này Thế nhưng mà đồng thời từ cái ý chúng mình nhìn thấy là gì nhỉ? À từ cái ý mà chúng mình nhìn thấy đó là cái sự tận tụy này, đó là hết lòng vì người bệnh này, đó là không ngại khó khăn gian khổ của các bác sĩ trong dịch trong đại dịch thì đây là một cái hình ảnh đẹp. Hình ảnh đẹp đáng ngưỡng mộ và tự hào về con người Việt Nam được không ạ? À? Đáng ngưỡng mộ và tự hào về con người Việt Nam. Thì đây sẽ là hai cái ý mà các bạn sẽ cần nêu ra giúp cho chị ở câu hỏi này nhé. Đồng ý chưa? Rồi, và câu số 4 chúng ta có Anh chị có suy nghĩ như thế nào về câu thơ? Ta sẽ chiến thắng như đã từng chiến thắng Không kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi À các bạn ơi, ở trong cái phần này ấy là quan điểm của các em mà Thế nên điều quan trọng nhất là các bạn đưa ra được cái suy nghĩ của các bạn và sau đó các bạn sẽ cần một cái sự lý giải hợp lý nhá. Chúng mình sẽ cần thêm một cái sự lý giải hợp lý nữa Thì ở đây các bạn có thể đưa ra ví dụ như là Câu thơ mang niềm tin, niềm tự hào vào sức mạnh của dân tộc chắc chắn sẽ bước qua được đại dịch và nó đã truyền thêm động lực nguồn sức mạnh lớn lao cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch, niềm tin cho nhân dân, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân cùng chung tay đoàn kết chống dịch. Được không ạ? Nói chung đây là một cái thông điệp rất là có ý nghĩa ở trong thời điểm hiện tại. Được không nào? Thì đấy, cái câu số 4 này ấy là cái câu mà các bạn có thể tự đưa ra những cái suy nghĩ riêng của các em Chứ chị không bắt buộc là các bạn sẽ phải là như thế này hoặc phải là như thế kia Miễn là các bạn có một cái sự lý giải hợp lý là các bạn sẽ được điểm thôi Đồng ý chưa ạ? Rồi các em ơi, thêm một cái thông báo nữa dành cho các bạn nhé. Đấy là các em cũng biết rồi, sắp tới ấy, Hào Văn Chị Hiên sẽ khởi động cái chiến dịch dậy sớm ôn văn. Đây chắc chắn sẽ lại là một cái chiến dịch tiếp theo gặt hái những cái niềm, gặt hái những cái thành công giống như những chiến dịch khác mà Học Văn Chị Hiên đã tổ chức. Thế nên nếu như bạn nào ấy mà muốn là đồng hành cùng với học văn chị Hiên trong một cái chiến dịch miễn phí như thế này để tiếp thu thêm rất là nhiều những kiến thức quan trọng trong giai đoạn nước rút ấy thì nhớ là ra vào fanpage thường xuyên nhá. Chị chỉ nhắn gọi là gì ạ? Chị chỉ nhắn nhủ một chút chút xíu như thế thôi. Nhớ là phải ra vào fanpage thường xuyên <laughs> Đừng có để bị lỡ mất cơ hội này nhá Đừng có để bị lỡ mất cơ hội này Được không? Rồi, nào, bây giờ chuyển sang phần làm văn đề Chuyển sang phần làm văn nhá Được không ạ? Rồi chúng mình có cái đề tiếp theo Chúng mình có cái đề ở trong phần làm văn Các em thấy phần nào làm văn các bạn nhìn thế này các bạn có thấy khó không? Trước tiên là câu nghị luận xã hội các bạn cảm thấy thế nào? Trước tiên là câu nghị luận xã hội 4 giờ hay 5 giờ hay 6 giờ Cái đấy là chị quyết định cơ mà Nhá <laughs> Cứ bình tĩnh Được chưa? Cứ bình tĩnh Được không nào? Các bạn ơi, nào, kem kem đã có đã có mặt ở đây chưa? Các bạn ơi, nào nhìn đề đi. Trước tiên nhìn đề đi. Nào. Trước tiên nhìn đề đi. Trước tiên nhìn đề nào. Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong khó khăn thử thách. À các bạn ơi, các bạn thấy như thế nào ạ? Nào các bạn ơi, các bạn thấy như thế nào ạ? À, chị nghĩ rằng là đây là một cái đề phải nói là đã quá là sát với cả gì ạ? Đã quá là sát với cái cả cái đề thi minh họa rồi. Đề thi minh họa chúng mình có đó là gì nhở? Đề thi minh họa chúng mình có đó là gì hả các bạn? À, đó là chúng mình có về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta có một cái khía cạnh tiếp theo Đó chính là tinh thần đoàn kết trong hoàn cảnh khó khăn thử thách Được không ạ? À? Tinh thần đoàn kết trong hoàn cảnh khó khăn thử thách Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm cái này nhá Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm cái này nhá Rồi các bạn thân mến, trước tiên chúng ta sẽ có này Hình thức của chúng mình đương nhiên sẽ là hình thức đoạn văn rồi Đương nhiên sẽ là hình thức đoạn văn và đoạn văn của chúng mình thì chỉ khoảng 200 chữ thôi Đồng nghĩa với việc là nó chỉ rơi vào 2 phần 3 cái, cái trang giấy thi của chúng mình thôi Nhá, lưu ý giúp cho chị Thì ở đây chúng mình sẽ có phần mở đoạn này Các bạn sẽ phải dẫn dắt được vào tinh thần đoàn kết Được không ạ? Tinh thần đoàn kết Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách Được không ạ? Chúng mình dù có dẫn hay đến đâu thì vẫn phải nêu ra được rằng là tinh thần đoàn kết đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Đây là nhiệm vụ của các bạn, còn đương nhiên là các bạn sẽ có rất là nhiều những cái phương án để đưa ra. Được không nào? Chúng mình sẽ có rất là nhiều những cái phương án để đưa ra nhá. Thì các em sẽ lựa chọn một cái hình thức mở đoạn nhưng Hãy lưu ý giúp cho chị là ngắn gọn nhất có thể sau đó ngay lập tức dẫn vào vấn đề. Được chưa? Rồi, phần thân đoạn của chúng mình. Phần thân đoạn của chúng mình, trước tiên chúng ta sẽ làm khâu giải thích. Thì giải thích ở đây nhé, các bạn sẽ giải thích tinh thần đoàn kết là gì? Được không ạ? Tinh thần đoàn kết là gì? Nhiều bạn còn giải thích thêm giúp chị là khó khăn thử thách là gì? thì chị nghĩ là cái này có cũng được mà không có cũng được bởi vì bản thân nó đã mang cái nghĩa tường minh rồi. Các em chỉ trọng tâm giải thích vào tinh thần đoàn kết là gì thôi. Tinh thần đoàn kết được hiểu là sự kết nối, là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, cùng nhau hướng đến mục tiêu tốt đẹp để phát triển cộng đồng dân tộc và đất nước. Ví dụ là như thế. Được không ạ? À? Thì các em chỉ cần đưa ra một cái khái niệm ngắn gọn thôi nhá. Các em sẽ đưa ra một cái khái niệm ngắn gọn về tinh thần đoàn kết thôi. Được chưa ạ? À? Lưu ý giúp cho chị là như thế. Được không nào? Rồi, thì sau khi mà các bạn giải thích xong rồi thì các bạn sẽ phân tích và bàn luận như chị đã nói, ở phần phân tích và bàn luận về vấn đề này, chúng mình sẽ đi trả lời cho câu hỏi đó chính là gì nhỉ? À, người ta khẳng định rằng tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Vậy nó được thể hiện như thế nào? Hay nói cách khác, được không ạ? À? Nó đã gì ạ? À? Được thể hiện như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ đưa ra thành các ý ở đây giúp cho chị nhá. Ok chưa ạ? À? Các bạn sẽ đưa ra ở đây thành các ý giúp cho chị ví dụ đơn giản như là chúng ta sẽ nói rằng là à chúng ta sẽ nói rằng là à, trước tiên đó chính là một trong những cái phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi con người đúng không ạ trước tiên nó là cái phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi con người được không nào? Trong hoàn cảnh khó khăn thử thách thì sự đoàn kết sẽ tạo thành một sức mạnh lớn được không ạ? Sẽ tạo thành một sức mạnh lớn Và sức mạnh này sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn và thử thách Được không nào? Sẽ tạo thành một sức mạnh lớn Và sức mạnh này sẽ giúp chúng ta gì nhở? À vượt qua khó khăn và thử thách Thêm vào đấy thì đại đoàn kết Thì đoàn kết cũng giúp cho chúng ta có thể xây dựng được một cộng đồng, một đất nước, một dân tộc văn minh được không nào? Có luôn luôn có cái sự chia sẻ, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau Ví dụ là như vậy được chưa nào? Sau đó thì ngoài ra các bạn sẽ đưa thêm những cái ý mà các bạn có thể phân tích và bàn luận vào đây Nhưng chủ yếu là các bạn sẽ giúp chị đi sâu vào những cái vấn đề này Ok chưa ạ? Sau khi phân tích và bàn luận xong các bạn sẽ chứng minh Đưa ra một cái dẫn chứng phù hợp Ví dụ như ở trong đại dịch Covid chẳng hạn Đúng không ạ? chúng mình đưa ra đại dịch Covid chẳng hạn thì ở cái phần này các bạn có thể tham khảo cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhé Ở trong cuốn đấy có rất là nhiều dẫn chứng hay và cập nhật liên quan tới cả đại dịch Covid này, liên quan tới cả đợt mưa lũ miền Trung nguy hiểm vừa qua này, rồi thì những cái dẫn chứng mang tính kinh điển, mang tính thời đại này, các bạn có thể áp dụng vào trong này. Ở đây thì chị lại không có cái cuốn này ở đây Nên là các bạn có thể nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để tham khảo nha Đồng ý không ạ? Rõ ràng là từ cái dẫn chứng đó chứng minh một điều Là khối đại đoàn kết, tinh thần đoàn kết Đã tạo ra một sức mạnh vô cùng lớn lao Để người dân Việt Nam có thể vượt, vượt qua Bước qua được những cái khó khăn trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ Đó chính là mưa lũ triền miên Đúng không ạ? Thì đấy các bạn sẽ đưa ra Nhưng hãy nhớ là vẫn phải bám sát vào vấn đề nhá. Sau đó các bạn sẽ liên hệ bản thân. Sau đó các bạn sẽ liên hệ bản thân. Ở trong phần liên hệ bản thân này, các bạn sẽ giải quyết giúp cho chị câu hỏi là từ việc hiểu được và nắm được về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết thì các bạn sẽ thay đổi bản thân mình như thế nào? Sẽ có những cái hành động cụ thể ra làm sao nhá, được chưa ạ? Và cuối cùng chúng ta kết đoạn, chúng ta đưa đến một thông điệp đối với những người trẻ. Tinh thần đoàn kết đóng một vai trò quan trọng như thế. Vậy thì mỗi chúng ta là cá nhân của một cộng đồng, là cá nhân của một đất nước, chúng ta cần có cái trách nhiệm như thế nào để có thể xây dựng khối đại đoàn kết của gì ạ? Cộng đồng chúng ta đang tham gia, của dân tộc, của đất nước chúng ta được không nào? Và cái điều đấy thì sẽ giúp cho đất nước phát triển như thế nào? Sẽ giúp cho bản thân cá nhân chúng ta có được những cái gì? Thì hãy đưa một cái thông điệp có ý nghĩa và truyền cảm hứng đến cho người khác. Đồng ý chưa ạ? Đây là câu tiếp theo, câu nghị luận xã hội của chúng mình. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng xem câu nghị luận văn học nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng xem câu nghị luận văn học. Ở trong câu nghị luận văn học này thì à, trọng tâm muốn nói về đó là nhân vật bà cụ tứ phải không ạ nhân vật bà cụ tứ và các em ơi đối với cái câu nghị luận văn học này ấy, thì chị sẽ hẹn gặp các bạn ở trong cái khóa học miễn phí hay nói cách khác là chiến dịch miễn phí sắp tới đó chính là chiến dịch dậy sớm ôn văn hãy nhớ giúp cho chị một điều là chiến dịch này có thể ập đến bất cứ lúc nào các em nhé Chiến dịch này có thể ập đến bất cứ lúc nào và chắc chắn đây sẽ lại là một cái chiến dịch mang lại cho các em rất là nhiều những cái nội dung thông tin này, kiến thức vô cùng bổ ích đấy. Thế nên là nếu như mà các bạn muốn đi tìm cái câu trả lời cho cái câu này thì một là các em nhắn tin về cho fanpage để xin đáp án của đề này. Hai là các em đợi chị nhá. Các em đợi chị ở trong cái chiến dịch free tiếp theo dành cho các bạn. Được không nào? Hãy đợi chị ở trong chiến dịch free tiếp theo dành cho các bạn Chị sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ tỉ mỉ từng chút từng chút từng chút một Thế nhưng bây giờ cũng đừng có vội gì mà nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Để mà hỏi rằng là chị ơi làm thế nào em tham gia khóa học chiến dịch dậy sớm Chưa có đâu, cứ bình tĩnh nhá, cứ bình tĩnh Sắp đến rồi, sắp đến rồi <laughs> Đồng ý không ạ? À? Đồng ý không? Đồng ý không? Nhá, được chưa nào? Các bạn ơi Buổi trưa ngày hôm nay tạm thời chúng mình sẽ dừng lại cái phần phát trực tiếp tại đây nhá Tạm thời chúng mình sẽ dừng cái chiến dịch phát trực tiếp tại đây nha Đồng ý không? À, bây giờ thì ờ, chị sẽ phải nghỉ ngơi một chút xíu Các em cũng thấy rồi đấy Nghe giọng chị hôm nay là biết ngay là chị đang bị ốm đúng không? <laughs> Nhưng mà không sao Chị sẽ sớm quay trở lại với các bạn thôi Và chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục làm thêm nhiều đề nữa Ôn thêm nhiều phần kiến thức nữa Chỉ cần các bạn còn ủng hộ chị Thì chắc chắn chị sẽ quay lại Thế nên cảm ơn các bạn rất là nhiều vì buổi trưa ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị nhá. Và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo nha. Chúc các bạn sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ và học hành thật là hiệu quả nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!